Ờ, xin chào tất cả anh em, nay công ty cầu nghiệp anh Cường này làm video mới để giới thiệu anh em cái sản phẩm mới nhà chúng tôi đã vừa về cái công nghệ từ Macau về anh em ra nó cái hàng mới nhất đẳng cấp nhất của sóc đĩa bịp 2020 anh em này nó, nó là cái công nghệ bịp cuối cùng của 2020 này anh em ngày trước anh em đi chơi anh em phải ít nhất phải lùa quân vị hay bát đĩa vào nhưng bây giờ anh em đi chơi anh em chỉ cần mang cho tôi cái máy siêu nhỏ này vào này Đấy, rất là nhỏ gọn anh em anh em phải đút trong người nó sẽ báo về cho anh em nó cái máy phân âm quân vị đa năng hàng mới nhất đẳng cấp nhất anh em nhá anh em đi chơi anh em bật máy lên này và đúc vào trong người thôi còn tôi làm video tôi sẽ để trên bát trên đĩa cho anh em cùng nghe và cùng cảm nhận cái độ chính xác của nó như nào hàng này tôi không khẳng định nó đạt được 100 phần trăm nhưng tôi khẳng định nó đạt cũng là được 90 đến 95 phần trăm anh em nhá Đấy, nó cái máy phân tích âm thanh anh em đi chơi ngày trước người ta có thầy thợ người ta nghe cái âm thanh quân rơi thì bây giờ anh em đi chơi thời buổi công nghệ 80 rồi anh em để máy nó làm việc anh em nhá anh em nhìn cho tôi là một bộ quân vị rất nhiều anh em sẽ không để ý nhưng chỉ có thầy thợ người ta sẽ để ý này nó sẽ có hai mặt mặt trắng và mặt đen khi mặt trắng nó rơi nó sẽ nghe một tiếng khác anh em nhá rất là nhẹ luôn không như mặt đen anh em này mặt đen rơi nó nặng này thì anh em nào xem video và có nhu cầu mua hàng anh em cứ liên lạc trực tiếp với tôi qua số này là 09853049 hoặc đến trực tiếp cửa hàng tôi ở tầng 26 tòa nhà FLC anh em nhá cách đến xe mình anh em đến tôi sẽ cho nhân viên đưa anh em vào cửa hàng kết hàng ok ưng ý anh em lấy không ưng anh em ngồi giao lưu với anh em nha Đấy. làm video anh em lưu cho tôi để bát biết này là hoàn toàn xanh chín anh em nha bát biết là hoàn toàn xanh chín này Đấy. bát đĩa là hoàn toàn xanh chín anh em nha quân vị làm châm thử quân vị này là hoàn toàn xanh chín anh em này đây làm châm thử này Đấy. rơi không có gì nha anh em nha để làm video này anh em như để máy khi anh em vào chơi anh em cần lúc đợt ban đầu anh em ngồi cần ngồi cạnh cái cách từ 8, 50 phân đổ lại để cho máy ghi được cái âm thanh chuẩn nhất và sau đó anh em có thể ngồi cách xa từ 2 mét quay đổ lại để cho máy nó sẽ phân tích cho anh em khi nhà cái xong cái xong máy sẽ phân tích về cho anh em và báo dung về cho anh em nguyên lý của nó là lẻ là một dung chẵn là hai dung anh em nhá làm video bây giờ tôi sẽ sóc luôn để cho máy nó ghi lại âm chuẩn và sau đó tôi sẽ test thử cho anh em vài tiếng bạc nhá anh em cũng bỏ ra vài tiếng cho máy nó ghi âm trước nha anh em nhá khi máy nó đã nhận rồi nó đã rung một gì anh em này khi anh em vào chơi thấy máy nhận rung rồi là bắt đầu khi đấy máy đã nhận được âm thanh chuẩn rồi anh em nhá sau đó anh em ngồi cách xa từ 2 mét quay đỏ lại bất chuẩn chỉ và ok anh em nhá sau đây tôi sẽ sóc vài tiếng bạc để cho anh em cùng độ chuẩn xác của nó anh em nhá ngày trắng đêm đen anh em này sóc thử luôn cho anh em thấy độ chính xác của nó như nào nhá máy báo một dung anh em nhá một dung chắc chắn trong bát trong đĩa là lẻ rồi rất chuẩn chỉ anh em là ba trắng này ba trắng sóc nhá máy vẫn báo một dung anh em nhá một dung chắc chắn là ba năm đĩa là lẻ rồi bán lẻ lẻ thường ngoài tỷ lẻ tất lẻ này ba đen anh em này máy vẫn báo một dung này nó là lẻ rồi anh em ạ vẫn ba đen này rồi máy báo hai dung anh em này hai dung này chắc chắn trong bát trong kia là chẵn rồi mở bát này chẵn này rất chuẩn chỉ anh em nhá máy báo rất là chuẩn luôn máy báo hai lại hai dung anh em này bán chăn chăn thường ngoài tỷ này tất chẵn này mở bát này mở ra thì có lấy lại những gì hết những gì đã mất anh em nhá sắp hai sắp này máy báo hai dung một nó chẵn rồi anh em ạ à sau bài lên từ từ này tôi sẽ sóc kỷ niệm cho anh em một tiếng bạc cuối anh em nhá Đấy, máy báo một dung này nó là lẻ rồi anh em này mở này ba đen này anh em này Đấy. anh em xem video anh em thấy hay anh em có nhu cầu mua hàng anh em liên hệ với tôi qua số này là 0985 3049 nó đến trực tiếp cửa chúng tôi ở tầng 26 tòa nhà FLC anh em nhé cảm ơn anh em đã xem clip này